Hello everyone, welcome to my channel Angry Grand Run Pac-Man. <laughs> started. Nothing happens, and I actually like it. Just not end well. cô lưu trời ơi mất hết rồi Thank you. solo oh. <laughs> ui tiếng thoát cơ Trời ơi Chết rồi Khó rồi Ô lầu Nào dạ. Mất con số 1 rồi Ô oh, lâu no. Cú đồ măn sồi quá Let go. Ô, quân địch mạnh quá. Ôi ôi, liệu có thắng không? Ôi ôi, còn con tướng kia, khó quá. Ui, nó tan một phát. Ui, nó tan một phát. Chết rồi, thua rồi. Ui, con tướng mạnh quá.